tôn quan cung tỉnh mười nhân bóng tôn quan này lầm chiêu sáng trần gian nói hùng noan ra lên châu thường thiên noan giá ngự lên lê châu cấm ban sát sát chỉ công nhiên xe ra lấy lên trời khâm ban sắc chỉ phong hầu quan đề nhất ra hoài thập từ diệu quang minh chiếu từ trung a thích tăng cung già kim phúc hoàng thần thập thánh chưa tiên trung vương sơ điệp dâng lên kim ngân sơ điệp dâng lên quan về tấu đôi chép biết dành dành phế cho trường sinh đôi chữ trường sinh phê cho đôi chữ trường sinh chớ cô chớ quý khang linh thọ trường phê cho dung mạnh đôi đường 嗯。 còn em xa em nay họ Nguyễn Trí Thiết lòng thành tu thiết lễ vật nhang hoa kim ngân tờ vàng cánh sớ tờ đơn lá trại để thỉnh Phật tuyên kinh cung nghinh đỉnh thần tam tứ phủ tiến cống sơn trang bái đảo thiên quan nhưng cao hơn bộ bá thí cô hồn có Nguyễn Trúc Khánh ngự đồng bắc ghế quan ngồi làm ngôi quan ngự quyền quan phép quan con về con dáng đền dáng phủ con chấp tờ giấy lá sớ trên quan thượng tấu đế đỉnh dưới con hạ trình năm cung nhờ với các cung sở bảo hộ cho gia trung họ nguyễn được lộc tài tiến nhân khang vật thịnh các ún các tiểu hiếu thạo chăm ngoan học giỏi trong trốn gia trung được trên thuận dưới hòa mạnh khỏe bình an có ngân có xuyến ở trên lo việc thánh dưới gánh được gia trung này quan lại độ cho họ nguyễn ghế quan được tâm vui miệng hà tá khẩu thông truyền được đồng khôn bóng ngoan đồng đoan trang lịch sự được uh, cao tấn giỏi tay quyết đồng nhàng bắn ngàn để tự trên đi cứu dân độ thế cứu tử độ sinh con ban danh ban diện cho họ nguyễn ghế quan nhỉ được uh, cứu nhà nào được đắc đạo nhà đấy nhỉ quan lại ban khen ban thưởng cho đồng đền chủ nhang bản tự nhé ban khen ban thưởng cho các đồng đền chủ nhang các ờ, đồng quan lính thánh đồng anh lính chị tay quỳnh tay quế tứ trụ hầu dân cung đàn tiếng hát này ban khen cho bách gia chăm họ lộc nhà nào nhà đấy thế mà bách gia chăm họ nhất tâm cửa anh em ta thì không sợ cái chi chi ha Nam Bắc kiều Châu Vòng Bái Quan lớn độ cho Quốc ai dân an cấm tâm đưa lên lệnh